Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Hai căn nhà vạn thành, diện tích mỗi căn 80m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng Nam, đường ô tô, sân trước đậu xe 7 chỗ, nhà có 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, giá 3,8 tỷ. Đất Trịnh Hoài Đức, diện tích 200m2, 13m x 15,5m, sổ riêng xây dựng, hướng đông, đường ô tô 5m, hai mặt tiền hướng Tây Bắc và Tây Nam, giá 5,8 tỷ. Đất đường 3 tháng 4, diện tích 98m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Đông Nam, đường bê tông 4m, giá 850 triệu. Nhà An Sơn, diện tích 60m2, 4,6 x 13m, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường ô tô 3,5m, nhà có 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, giá 3,7 tỷ. Nhà hồ than thở, diện tích 100m2, sổ xây dựng, hướng Đông Bắc, đường hẻm 2,7m, nhà có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, giá 4,35 tỷ. Nhà hai mặt tiền đồng tâm, diện tích 122m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông và nam, đường ô tô. Nhà có 6 phòng trọ, 4 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, giá 16 tỷ. đất Xô viết Nghệ Tĩnh, diện tích 444m2, sổ riêng xây dựng, hướng Nam, đường ô tô, thế đất Dương, view đồi Thiên Phúc Đức và núi Lang Biang, giá 12,5 tỷ. Nhà Triệu Việt Vương, diện tích 53m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường 2,5m, cách đường chính 20m, nhà có một phòng ngủ, một gác gỗ, giá 3,25 tỷ. Biệt thự song lập An Sơn, diện tích 151m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường nhựa 10m, đối diện rừng thông, nhà có 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, giá 11,5 tỷ.